làm tôi ông yêu làm tôi nuôi đời vui hân hoang đón mừng xin nhận thêm từ đây mình làm bánh như này ở này ở này em cương thật quá manh động quá là phi công phi công bên kia đứng im ngày không chiếc xe bay tay ôi ta đau hòa mà chiếc của ai vậy ta Đi đây là của đứa kia kìa bắt lại bắt lại tên cương thôi ơi em ơi ơi mất cây cùng với lên nào em em ơi chúng ta học ngày sinh nhưng hôm nay vẫn bị một tuy không quá xinh chị em mình vẫn hòa bình we say bum bum bum bum bum bum bum bum yeah happy birthday cùng sinh nhật phải yêu hoa chảy bó bó bó khó phai mờ tương lai vẫn chờ ai cũng phải free fire bố năm good good good good bảy đẩy lên năm sáu bảy chín tám bảy một hai một hai năm sáu bảy tám